À, xin chào tất cả mọi người à, Phước Sửu đang đứng tại à, con đường à, Phạm Hữu Lầu là một con đường à, nối liền từ à, đường à, Nguyễn Hữu Tọ sang với đường Lê Văn Lương à, sau này cái trục đường Nguyễn Hữu Tọ này sẽ được mở rộng là 40m gọi là dọc theo à, dự án à, Zyget Nhà Bè thì à, Phước Sửu à, sẽ phân tích khoảng 5 yếu tố để quý anh chị lựa chọn là dự án Zyget Nhà Bè là một cái tâm điểm à, để đầu tư hoặc là quý anh chị là chọn là một nơi gọi là à, an cư lý tưởng và gọi là một nơi à, để cho mình sinh sống và cho con em của mình học tập tại một cái môi trường tốt nhất à, Sau đây Phước Sửu cùng với mọi người bay lay cam để cảm nhận được cái tiến độ gần nhất của dự án và phân tích cho quý anh chị à, những cái yếu, yếu tố mà quý anh chị có thể đầu tư ngay vào dự án này nhé. Zaikai Siro thị mới tại Nam Sài Gòn do tập đoàn VGSI đầu tư, quy mô 349 hecta. Thành phố thu nhỏ này gồm đầy đủ các tiện ích nhà ở, trường học và bệnh viện. Và biệt thự mà chúng tôi muốn giới thiệu nằm trong giai đoạn 1, Zai River County One. Căn biệt thự với chiều ngang 12,5m, chiều dài 20m và cộng thêm 150m2 sân vườn. Chủ đầu tư GSENC đã đầu tư thi công các dự án tại Việt Nam – phải kể đến như là dự án tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dự án cầu Vĩnh Thịnh nối Vĩnh Phúc và Hà Nội hay dự án sân golf Củ Chi. Bên cạnh đó, quý anh chị còn được đặc quyền sử dụng những tiện ích tại dự án Zeitgeist Nhà Bè, như là với ba clubhouse, đây là đặc quyền cho cư dân sinh sống tại nơi đây, với không gian sang trọng, rộng rãi cùng những chuỗi cà phê hay các khu vui chơi rèn luyện sức khỏe hay là hồ bơi